<laughs> em xin gửi đến ờ, mọi người ờ, cái khúc ờ, áo mới cà mau ạ ừ. nghe nói cà mau xa lắm ở cuối cùng bang đồ việt nam đường đi không xin lỗi có, có một sự rung nhẹ nói chung là điện chạm điện rồi có một sự rồi thôi được rồi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 đó là nào hãy hôn lên má nàng một cái nào xỉu cũng hôn nữa trời ơi thấy người gái hiện đại không nè anh nói bạn nghe chưa gì mới em mới gì tiến qua làm ta để đưa nhẹ cái má để chừng quá cố gắng lên nha tiến sĩ mẫn